Jawab ini. Pokoknya ibu hidupnya. Tao lông hồn về cái tổng Về cái tao lông hồn Nhà này hai gì chứ rồi, đúng không? Cho nó lâu Dạ bố vâng, chị Tìm lấy phản là ra lời đi nghiền lù Bố đã đâu, bố đã đâu Bố đã đâu, bố đã đâu Em cũng mong bỏ cùi à Mong bỏ Cái gì? Nó làm nó con, nó làm cả hệ đi Hai cái cái tù, cái tù này bố đã lâu đâu Cái tù nó hàng là bà hôm nay nhiều Nó đã bố đã lâu, nó đã bố đã lâu Nó đã bố đã lâu Nó đã bố đã lâu Nó đã bố đã lâu Nó đã bố đã lâu Ye ku pe. Ye ku pe bùi. Ừ. Ờ, ừ. Nhan bùi. Mày đó cả lệ bùi không. Nhan bùi mày vẽ nó cả lệ. Ừ. Nó cả mày. Đây cái Taruh kalau perlu. Taruh taruh man. Kalau perlu ha. Jangan bu. Jangan taruh lagi liu hi. Enggak ijo ah. Nah, kalau kupe kupe mu hi. Hmm. Tiga adik benda tu lain, coy tiga adik. Ya, lain pre pre. Ya, main ni gerok ni. Kita nak bah, kita nak bah. Kita jangan ini tu dengar tu. Ini rendah. Aku itu. Ya, tidak tidak apa apa tidak. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak. Main ini ya, ini balik balik balik balik. Tulak leh, tulak leh. Hei. Kakaknya kaji kalu kah? Dengar jadi kah? Balik balik. Hai, Hai bubu ke kenan. Ya kat mana? Ya kat babah. Hello. Bila dah lawa dekat adik lain. Ah, dua apa kena. Oh, di mana? Ha. Oh, boleh ke? Oh, mana mana? Ah, dia dia mana? Hey, hey, hey, aki kasi belah awak tu. Ye ya. Ye ya. Kau nebu nebu kan tu dia, kurat tu dia. Kau terdunung buka tu dia macam tu. Nak nikah pendrek pendrek lemah mana nikah? Nak nikah? Ni kat dia lebat flu. Dia ni flu. Hey, ani mai. Bagu pe, bagu pe ni. Hmm. Bela, bela, bela, bela. Ni pe. Ni dekat kamu tu. Bunda dah lewat. Tiga ringgit, Om. Ayuh, ayuh. Tanya je lah, bunda dah lewat. Dah, bunda, bunda, để cho không mùi không à Be be be dulu barang barang barang barang barang. Nah nah nah. Luhan, luhan, luhan. Apa kita aku merah? Đàn ông tỷ. Đàn ông tỷ. Bắt cho đồng tiền. Anh hả? Đúng rồi. Bữa gọi cho đâu không? Hãy cho kênh Ghiền Ipa, Ipa, Ipa bằng gì này, nó mới đây bằng gì?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 Vai, vai, vai, vai, vai. vai.